Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, tức ngày 13 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thân, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thân hôm nay là bính dần, canh dần, bính thân. Con giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Tý làm việc rất minh mẫn và sáng suốt, bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, khiến mọi người tin tưởng. Những công việc bạn thực hiện nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể đặt nhiều hy vọng vào thời gian tới. Điều cần thiết bây giờ là hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này chứ không nên quá mức kiêu ngạo, dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc. Càng may mắn hơn, Kim Sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong nhà. Bạn tin rằng vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính quan nâng đỡ, người tuổi Sửu khẳng định được giá trị của bản thân mình dựa vào chính công sức của mình. Nếu như trước đây, bạn chỉ là một người lặng lẽ thì đến nay, mọi người sẽ phải đánh giá bạn bằng con mắt khác xưa. Với người làm ăn kinh doanh thì hôm nay lại không phải là ngày có nhiều biến động. Nếu có cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh nên nắm bắt một cách nhanh chóng, không nên chần chừ, do dự quá lâu, để người khác chớp mất thời cơ. Thủ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, sửu, tỵ. Ba. Tử vi tuổi dần Dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay. Thậm chí, bạn còn cảm thấy bi quan hoặc muốn bỏ cuộc vì mình gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xào nhãng nghĩ đến những chuyện khác, khiến mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn chính là một cơ hội để mình thể hiện bản thân mà. Thực thần phù trợ, nếu là người làm nghề tự do thì bạn lại không gặp phải quá nhiều khó khăn, thậm chí, bạn nhận được một khoản kha khá tương xứng với công sức lao động mà mình bỏ ra. Khoản tiền này chính là động lực của bạn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Hôm nay thương quan giáng họa, người tuổi mão có thể bị kẻ khác lợi dụng hoặc chiếm mất công lao. Khi đối diện với tình trạng này, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác, không nên để cảm xúc quá bi quan chi phối hành động. Người làm ăn kinh doanh chớ nên đầu tư trong ngày hôm nay, bởi có thể khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư chưa chắc đã đem lại được lợi nhuận như muốn, thậm chí bạn còn phải bù thêm tiền lỗ vào đó nữa. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp, có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. năm Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, thậm chí là đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong cách đối nhân xử thế, con giáp này đôi khi quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót và hoàn thành nhiệm vụ. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt, phù hợp để tiến hành những công việc trọng đại. Vì vậy, nếu có việc gì quan trọng cần thực hiện, bạn có thể thực hiện ngay vào ngày hôm nay, tận dụng thời điểm vàng. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Nhị hợp phù trợ, bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp, khiến mọi việc dù có khó khăn cũng nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều bạn đã làm, Do đó, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt hơn để tránh ảnh hưởng tâm trạng. Hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đối bên phai nhạt. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ Hỏa khắc kim, người tuổi ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích như vậy. Có thể bạn đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình, khiến người ấy phải chịu nhiều áp lực. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng của mình. Trước khi đưa ra lời phản bác, bản mệnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng có thiện ý với bạn mà. Chính tài phù trợ, bạn có thể gặp may mắn trên phương diện tài lộc vào ngày hôm nay. Đó có thể là khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, hoặc là một khoản tiền thừa kế do người đi trước để lại. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi, Tuất. 8. Tử vi tuổi Mùi. Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong công việc, nhất là ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự kính trọng của đồng nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này còn bảo thủ trong suy nghĩ nên khó có thể bắt kịp với xu hướng thay đổi của thời đại. Hãy thay đổi mặt tính cách còn chưa tốt này của mình để trở thành một con người mới và thăng tiến nhanh chóng hơn nữa. Thổ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Thiên ấn phù trợ, người tuổi thân có thể khẳng định được vị thế của mình nếu làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, nghiên cứu, kỹ thuật hoặc dịch vụ. Bạn sẽ được nhận sự tôn trọng và tin tưởng của đồng nghiệp xung quanh. Bạn là một người thông minh và linh hoạt, hãy lợi dụng điểm mạnh của mình vào công việc để có thể thăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, nếu có ý tưởng sáng tạo, bạn cũng nên chia sẻ cùng với mọi người để cùng nhau phát triển. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bạn và những người khác dưới tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. Biết đâu trong số những người đến với bạn lại có người tiền định của bạn thì sao? Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của tam hội, bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức cũng như học hỏi những điều mới. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Do đó, đừng ngại lên tiếng nhờ trợ giúp nếu gặp khó khăn. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Tây sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan gây rối, người tuổi Tuất có thể bị gây khó dễ trong công việc. Nếu người gây khó dễ cho bạn là cấp trên thì bạn cần phải có thái độ khéo léo, chớ đẩy mọi chuyện rơi vào thế bế tắc, không có lợi cho cả đôi bên, nhất là về phía bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng chớ để bị kích động bởi những lời khích bác của bạn bè, đồng nghiệp xấu xung quanh mình. Khi tiếp nhận thông tin gì, bạn cũng cần phải kiểm chứng cẩn thận trước khi tin theo hoặc đưa ra quyết định. Thổ sinh kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, song bạn chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh kẻo rơi vào bẫy của họ. Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với những người đáng tin trước.